người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ không buông được nghĩ không thông nhìn không thấu quên không nổi cuộc đời như một dòng sông kẻ nào không chịu học bơi sẽ bị nước nhấn chìm chúng ta thường đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình nhưng rồi sau đó lại dành cả đời để sống theo tiêu chuẩn của người khác ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống thời gian là miễn phí nhưng nó vô giá bạn không thể sở hữu nó nhưng bạn có thể sử dụng nó bạn có thể dùng nó nhưng bạn không thể giữ nó một khi bạn làm mất nó bạn sẽ không thể nào có lại được nó những người thông minh và những người xinh đẹp đều mắc chung một tật. Cứ tưởng như thế là mãi mãi. Đừng buồn, vì người khác chỉ nghĩ đến bạn khi gặp nạn. Hãy tự hào, vì khi cuộc sống của họ toàn bóng tối, thì bạn là ngọn nến duy nhất chiếu sáng họ. Chịu trách nhiệm cho cuộc đời bạn, cần nhớ rằng chính bạn chứ không phải ai khác là người sẽ đưa bạn đến nơi bạn muốn đến. Bạn dũng cảm hơn những gì bạn tin, mạnh mẽ hơn những gì bạn thấy và thông minh hơn những gì bạn nghĩ. Đừng hạ thấp giấc mơ chỉ để phù hợp với hoàn cảnh, hãy củng cố niềm tin để làm được những thứ tuyệt vời hơn. Hãy làm việc khi người khác còn đang ngủ, học hỏi khi họ đang tiệc tùng, tiết kiệm khi họ đang phung phí và bạn sẽ sớm có được cuộc sống mà họ vẫn hằng mơ ước. không việc gì phải xin lỗi chỉ vì bạn có tiêu chuẩn cao người thật sự muốn là một phần cuộc sống của bạn sẽ biết cách chạm đến tiêu chuẩn đó sai một lần thì có thể cho là tai nạn nhưng lặp đi lặp lại lỗi sai đó thì chính là sự lựa chọn thất bại không đáng sợ đáng sợ là khi bạn cứ mãi ủ lì một chỗ từ ngày này qua ngày khác và chẳng có gì thay đổi nếu có thể khiến ai đó mỉm cười hãy làm ngay hôm nay thế giới này cần nhiều người như bạn nếu giấc mơ của bạn không khiến bạn sợ hãi rõ ràng giấc mơ đó chưa đủ lớn những bài học đắt giá nhất thường đến từ những khoảng thời gian tồi tệ nhất người làm việc chăm chỉ sẽ đánh bại người tài năng khi người tài năng không làm việc chăm chỉ